đây chuột đang săn kỳ nhông Rồi, con kỳ nhông nó đây nó đang ở chỗ này hôm nay có một con kỳ nhông vô vườn đây để mình quay kế cảnh cuộc kỳ nhông cho bạn coi đấy kỳ nhông đấy, đấy. chú kỳ nhông con đấy chuột đã thua trong cuộc chiến Kỳ Nhông bởi vì Kỳ Nhông biết bò lên cây. Kỳ Nhông điểm mất tiêu rồi chuột ơi. Các bạn có biết vì sao mà chuột không bao giờ bắt được Kỳ Nhông không? Đây là lý do bởi vì chuột có một cái chuột lắc lắc ngang ngang như thế này rồi chuột quậy banh cậu bông rồi may lắm nhưng không bao giờ bắt được kỳ nhông ơi là kỳ nhông hãy trốn đi bởi vì cái chuột lại bắt kỳ nhông nữa rồi trốn đi nhé kỳ nhông một cuộc săn vô vọng trong à, đời của bé chuột không bao giờ dính nổi một con kỳ nhông thường thì bé chuột sẽ không bao giờ bỏ cuộc trong những những chuyện như thế này bắt chuột và bắt thằng làng để bên nào mình sẽ quay một đoạn clip về cảnh chuột chơi với bé cóc bé cóc đó ngày xưa nó bằng ngón út ấy bây giờ nó bự bằng à, cái ngón giò rồi nhưng mà hai đứa vẫn chơi với nhau dù chuột à, thường hay ăn hiếp bé, bé cóc lắm đây Chắc con kỳ nhông đã tới đây rồi bạn ạ à. Có bạn nào thấy kỳ nhông không? Chỉ cho chuột với Bây giờ thì chuột đã rất là mệt và le lưỡi ra rồi. nhưng vẫn không bỏ cuộc vẫn quyết tâm hửi hửi hửi cái lỗ mũi nhưng thật là vô vọng kỳ nhông là một động vật leo trèo rất giỏi và chuột thì trong hoàn cảnh này thì không thể nào bắt được con kỳ nhông này đâu và mình cũng không cho bé chuột bắt chuột bắt đầu leo nhưng mà leo không có được vẫn chưa huấn luyện được khả năng leo lưới B40 chỉ mới huấn luyện được cách uh, leo uh, cây vú sữa thôi đây chuột nó rất mệt vậy đấy chuột le lưỡi ra nè